Hello, xin kính chào tất cả các anh em à, Mình là nhân viên đến từ hệ thống công ty Garitanga.com Thì cái video ngày hôm nay thì mình xin uh, uh, mở hộp cũng như là giới thiệu đến các bạn nam giới cái dòng sản phẩm hàng Titan Go Gold hàng tăng kích thước dương vật lô mới nhất bên mình đang phân phối hiện tại uh, uh, cách đây các bạn ạ à. Thì uh, hiện tại mà mới đây thì bên mình đã uh, mới cập bến cái dòng sản phẩm hàng uh, lô mới nhất cái hàng Titan Go Gold là lô 02 các bạn nha Đây, ở đây là lô 02 các bạn này ghi tên nhau gold hàng này thì bên mình mới ờ, cập bến sân bay ờ, cách đây không có lâu đấy à, thì à, cái hàng titan gel gold này là cái dòng sản phẩm hàng titan gel gần những gel bôi đấy thì nó là cái dòng sản phẩm hàng đặc biệt nó dựa trên cái hàng titan gel nga truyền thống à, nhưng à, những cái thường lệ trước thì các bạn sử dụng cái hàng titan gel gold lô không một các bạn này đấy lô không một các bạn này nhưng mà tại vì trên thị trường hiện nay hàng titan gel lô một này đã có hàng giả hàng nhái đó các bạn ạ à đó à, thì uh, nhiều khi khách hàng mua cái hàng chính hãng thì các bạn sử dụng không có sao nhưng mà đôi khi các bạn mua chúng cái hàng giả hàng nhái hàng khuyến mại rồi thì nó đâm ra các bạn sử dụng nó không có kết quả đồng thời làm mất đi cái uy tín về chất lượng cái dòng phẩm sản phẩm thi tinh keo này các bạn nha đó à, chính vì thế à, mục đích của những cái dòng sản phẩm hàng lô mới ra của công ty Handel Pro này thì người ta cũng muốn hạn chế à, hàng chống hàng giả hàng nhái hàng à, khuyến mại người ta theo không không có kịp các bạn ạ À, đồng thời thì à, sẽ nâng cấp hơn à, những phiên hơn những phiên bản cũ mình các những khách hàng người ta sử dụng sẽ tốt hơn và có kết quả đạt kết quả mình mong muốn hơn rồi sau đây mình sẽ mở thùng cho sản phẩm thì tinh dầu Golo 02 này cho khách hàng xem các bạn nha đây này các bạn này thì trên này thì nó có ghi đầy đủ những cái thông tin mà uh, thông tin uh, về dòng sản phẩm thì go này mã code solo số lót hàng sử dụng hay gì đó nó viết đầy đủ trên này các bạn nha à, nó cũng có địa chỉ thông tin ờ, website ở nước ngoài các bạn này đây infohandel.pro này số điện thoại nước ngoài các bạn này đó các bạn mặc cốt này thì với các bạn chất một cái là ra thôi cái hàng tại vì cái hàng là hàng là sẽ ta trực tiếp bên mình không có thông qua trung gian bên mình uh, phân phối cái hàng từ đơn giao này rất là lâu năm nay rồi thì hàng cam kết hàng chính hàng 100% thì làm cũng có làm rất là nhiều video về cái sản phẩm từ đơn giao này phân biệt cái hàng thật giả hàng chính hãng là sao hay là cái cách sử dụng cái dòng ờ, tiêu tương giao như thế nào đó thì uh, trong thời gian vừa qua thì uh, hệ thống bên mình cũng rất là vui uh, cũng rất là cảm ơn đến những khách hàng người ta đã uh, tin tưởng bên hệ thống mình và người ta đã mua về sử dụng và hiệu quả mong muốn các bạn ạ điều đó cũng làm hệ thống bên mình cũng rất là vui và uh, cũng giới thiệu được nhiều khách hàng người ta uh, cùng chung vui được cái uh, sở hữu cái cầu nhỏ mình mong muốn các bạn nhé rồi sau đây mình sẽ mở cái dòng sản phẩm này ra để chính mất thời gian cho các bạn đây à, mình sẽ mở cái dòng sản phẩm này ra các bạn xem này đó thì cái hàng à, Titan Gel uh, à, Gold lô mới nhất thì bên mình thì mới cập bến này cách đây không lâu đó chính vì thế cũng có rất là ít nơi các bạn nhá rất là ít nơi phân phối cái hàng uh, Titan Gel lô hai này trên thị trường uh, hiện nay hình như là hầu như là không có các bạn ạ hầu như là không có ở đơn vị nào phân phối cái hàng Titan Gel lô cùng hai này đấy đó đây trong bên trong các bạn này bên trong ờ, một cái thùng này thì nó sẽ gồm có 20 lọ như thế này đó 20 tiếp đây mình sẽ lấy ra một đó tại vì ờ, trong quá trình vận chuyển mà mình sân bay hay gì đó hàng hóa nó bốc cách nhiều các bạn thì đâm khi ra khi nó làm uh, móp đi những cái hộp bên trong bạn thấy không đó nguyên đan nguyên kiện là như thế này để mình lấy cái hộp uh, cho nó chỉnh tề cho các bạn xem đây thì uh, tuy nhiên gieo lô 02 và lô 01 thì nó cũng tương đồng với nhau thôi các bạn để mình cho các bạn xem này đó nó chỉ khác nhau về cái số lô số lót và cái đắt sử dụng thôi các bạn ạ đây ở dưới này các bạn này tại vì bây giờ cái hàng ờ, tuy tinh gel lô 01 trên thị trường hiện nay hàng giả hàng nhái tàn la luôn các bạn những nó đã có cái hàng ờ, tuy tinh gel nga truyền thống rồi cơ nhưng mà cái hàng tin tinh gel gold này là phiên bản đặc biệt nó đã mới cho ra đời đây nhưng mà nó đã có hàng giả hàng nhái rồi đó chính vì thế để ờ, chống trà trộn hàng giả hàng nhái hay là những cái hàng đấy nó không theo không có kịp cái hàng à, tên gan chính hãng thì bao giờ cái nhà sản xuất thì sẽ luôn luôn cập nhật những cái ờ, cái dòng sản phẩm mới đắt mới cho các bạn à, cho những khách hàng các bạn nhé đây tháng 12 2020 lô 01 các bạn này bên này thì tháng 02 2021 lô 02 đó như uh, ờ, những cái thành phần và những hoạt tính bên trong thì nó cũng tương đồng với nhau thôi nhưng bao giờ những cái sản phẩm mới này thì nó sẽ được cải tiến hơn về những sản phẩm cũ nó nâng cấp hơn nâng cao cấp hơn những cái dòng sản phẩm phiên bản cũ các bạn ạ đó như uh, mình ví dụ như là những cái dòng iPhone đấy, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 thì nâng cấp hơn nó sẽ sẽ tốt hơn các bạn nhé rồi thì video ngày hôm nay thì mình xin uh, mở hộp cái dòng sản phẩm uh, Titan Gel Gold Lô 02 ở cho những khách hàng là đang quan tâm mà có nhu cầu uh, sử dụng cái dòng Titan Gel Nga Ờ, hàng ờ, tăng kích thước dương vật này thì ờ, nhiều bạn nam nào mà cần tư vấn hay thắc mắc gì các bạn cứ trực tiếp liên hệ cho hệ thống bên mình hai số like hoặc là chat zalo sẽ có nhân viên tư vấn các bạn là 0977757504 hoặc là 0936722224 rồi thì mình sẽ luôn cập nhật những cái video mới về cái dòng à, tư vấn gel Gold 02 này cho các bạn xem thì những bạn nam nào mà đang quan tâm thì các bạn vui lòng đăng ký kênh subscribe kênh youtube của mình và chia sẻ đến video đến đồng lại những khách hàng nào những à, người mới đang quan tâm các bạn nhé thì mình à, xin kính chào tất cả các bạn hẹn các bạn vào những video khác